Hello, xin chào các bạn. Ở gần đây thì có một cái hiện tượng trên thế giới đó là chat GPT ra đời và nó đã làm khuấy đảo cả cái ờ, thế giới cũng như là Việt Nam. Người người biết đến chat GPT và nhà nhà nghe đến chat GPT. Nhưng mà các bạn chưa thực sự hiểu chat GPT là gì và đặc biệt là ở Việt Nam thì các bạn à, rất ít bạn đang sở hữu chat GPT để trải nghiệm nó tuyệt vời như thế nào và khám phá xem nó có thể giúp được gì cho chúng ta. Tại sao mà khi chat GPT ra đời thì các cái ông lớn trong công nghệ như là Google hay là Amazon thì lại cảnh báo đến các nhân viên của mình ờ, và họ cảm thấy rất là sốc và đặc biệt là gần đây chúng ta thấy có một làn sóng sa thải nhân viên ở ngành công nghệ ấy. Vậy thì ở trong video này chúng ta sẽ hiểu xem cùng nhau tìm hiểu sơ qua thôi xem chat GPT là gì và chúng ta cùng nhau trải nghiệm xem nó thực sự là nguy hiểm như thế nào nhé và nó thực sự giúp chúng ta được những cái việc gì. Vậy thì bây giờ tôi sẽ hỏi chính con chat GPT này luôn và đây là cái tài khoản chat GPT mà tôi đã đăng ký thành công. Và ở Việt Nam thì hiện tại thì nó chưa cho chúng ta đăng ký trực tiếp mà chúng ta phải đăng ký thông qua một quốc gia thứ ba. Thế thì nếu như bạn nào mà chưa có tài khoản chat GPT để mà trải nghiệm nó, để mà tận hưởng cái sự vô cùng tuyệt vời của nó thì hãy lấy điện thoại ra, quét cái mã QR này để vào trong nhóm Zalo. Trong đó thì các bạn sẽ được à, hướng dẫn chi tiết cách làm thế nào để tạo ra tài khoản chat GPT trong vòng 10 phút chỉ một lần tạo thôi mà chúng ta sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí trọn đời. Và chúng ta sẽ được hướng dẫn xem làm thế nào để chúng ta sử dụng được chat GPT như là một chuyên gia thực thụ là chúng ta sử dụng nó để uh, x5, x10 cái hiệu suất công việc của mình chứ không phải đơn thuần như mọi người là sử dụng chat GPT để mà giải trí, để mà hỏi những cái câu hỏi nó không liên quan gì đến sự nghiệp, không liên quan gì đến thu nhập tiền nong của mình và các bạn sẽ Ờ, có hai cách một là lấy điện thoại ra quét mã QR đang hiện trên màn hình hai là các bạn kéo xuống mô tả video để chúng ta bấm vào đường link tham dự nhóm nhá bây giờ các bạn xem mình đang mình uh, demo qua cái chat GPT này thì trước khi uh, demo qua chat GPT mình sẽ nói qua như thế này mình hiểu đơn giản ý chat GPT nó là một loại trí tuệ nhân tạo và nó được phát triển để chuyên nhiệm vụ là giúp chúng ta tìm kiếm trả lời đưa ra các gợi ý liên quan đến ngôn ngữ, tức là nó chuyên về ngôn ngữ. Và nhờ có hệ thống này mà chúng ta có thể trò chuyện với nó giống như những là em trợ lý, như những cái anh trợ lý đẹp trai, những cô nàng trợ lý đẹp gái mà không bao giờ biết phàn nàn, không bao giờ biết kêu ca và đặc biệt là không bao giờ đòi tăng lương. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Hãy cho tôi biết, hãy giải thích cho tôi, giải thích giải thích cho tôi một cách thật đơn giản cách thật đơn giản và dễ hiểu về chat GPT chat GPT và viết dưới giọng văn dưới giọng văn uh, hấp dẫn hấp dẫn để tôi thấy hứng thú tôi thấy hứng thú hứng thú với chat GPT. Enter. Rồi, chúng ta cùng chờ điều kết quả này. Chào bạn, tôi là chat GPT, một trợ lý ảo thông minh được huấn luyện bởi OpenAI. Bản thân tôi là một chương trình máy tính được tạo ra để giúp đỡ và tương tác với con người thông qua việc trả lời các câu hỏi và thảo luận về các chủ đề. À các bạn để ý này, một trợ lý ảo thông minh này được tạo ra để giúp đỡ tương tác với con người trả lời và thảo luận nhá nó có thể thảo luận đấy chứ nó không đơn thuần là một công cụ tìm kiếm đấy là tôi sử dụng một công nghệ gọi là học sâu để học và nắm bắt nội dung từ các nguồn khác nhau trên internet chẳng hạn như các trang web các bài viết sách vở báo chí và các trang mạng xã hội từ đó thì tôi có khả năng đưa ra những câu trả lời thông minh À, đây là những câu trả lời thông minh nhá, tức là nó học rồi, nó còn uh, có khả năng sáng tạo nữa và chính xác và thậm chí là còn mang tính sáng tạo. Đó. Còn nếu như chúng ta tìm kiếm câu trả lời thông qua các công cụ tìm kiếm ý, thì nó chỉ có tính gọi là giúp chúng ta tìm đến những cái bài viết, những cái nội dung mà à, người khác đã tạo ra sẵn thôi. Còn ở đây là nó mang tính là sáng tạo và thông minh nữa. Tôi có thể trò chuyện với bạn về bất cứ chủ đề gì từ các vấn đề xã hội cho đến giải trí và thậm chí là quả khoa học và công nghệ. Nếu như bạn muốn hỏi tôi về lịch sử, văn hóa, khoa học và nhiều chủ đề khác nữa, tôi sẽ cố gắng trả lời cho bạn một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất có thể. Mong rằng mô tả này có thể giúp bạn dễ hiểu hơn về chat GPT. Như vậy, sau khi nghe cái phần giải thích của nó, các bạn có thấy hào hứng và quan tâm đến chat GPT không ạ? Và bây giờ là một cái bật mí vô cùng quan trọng mình sẽ cho các bạn xem nó có sự sáng tạo như nào nhé. Hãy viết cho tôi một bài thơ lục bát về mùa hè từ 5 cho đến 10 câu. Enter. Xem nó sáng tạo đến đâu này. 3, 2, 1. À, suy nghĩ hơi lâu đúng không? Chúng ta cùng nhau chờ đợi nhé. Này, bắt đầu. Đấy, bắt đầu nó viết rồi đấy. Mùa hè đã về trên khắp đất nước. À, nắng trang trang phơi bày sức sống. Tươi. À. Rồi, cho nó viết xong rồi đọc. Cát trắng sóng vỗ bên bờ biển xanh. À, cát trắng và biển xanh đúng không nào? mát rượi gió lùa trong cành cây lá xanh. Mọi người đua nhau ra biển tắm mát. Cùng đắm mình trong dòng nước bát ngát. <laughs> À, nghe rất vật đúng không? Tắm mát và bát ngát này. Bên bờ xanh thẳm là những hàng dừa. À, nó không biết là bờ biển ở bên nước ngoài nó có dừa như Việt Nam mình hay không nhỉ? Đây này, nó viết rất giống ở Việt Nam luôn, đúng không? Chữ quả bên đường thơm ngát khắp xóm làng. Mùa hè đến rồi, nhiệt độ lên cao. Tuy nóng nhưng người ta vẫn hân hoan chào. Mùa hè xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc. Để cho tất cả ai tất cả ai đều được thoải mái và sảng khoái. Rồi, có tuyệt vời không các bạn? những ai thấy tuyệt vời thì cùng cho cái em này một cái chàng vỗ tay này nếu như cho tôi mà tôi ngồi nghĩ ra thì chắc là đến nát đầu cũng không viết ra được một bài thơ này nó rất vần điệu mà rất đúng cú pháp này các bạn nhìn này mỗi khổ là bốn câu này ba khổ bốn câu này và bây giờ mình đọc lại một lượt nhá à, nếu như bạn nào mà có giọng à, đọc thơ hay ý, thì các bạn à, đọc lại cái bài thơ này và à, và và ghi âm sau đó thì có thể quay lại video cũng được hoặc là các bạn ngại lên hình thì các bạn hãy ghi âm lại và À, comment nó vào phần mô tả giúp ờ, Hoàn nhé. Mùa hè đã về trên khắp đất nước, nắng trang trang phơi bày sức sống tươi, cắt trắng sóng vỗ bên bờ biển xanh, mát rượi gió lùa trong cành cây lá xanh. Mọi người đua nhau ra biển tắm mát, cùng đắm mình trong dòng nước bát ngát. Bên bờ xanh thắm là những hàng dừa chịu quả bên đường, thơm ngát khắp xóm làng. Mùa hè đến rồi, nhiệt độ lên cao. Tuy nóng, nhưng người ta vẫn hân hoan chào Mùa hè xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc. Để cho tất cả ai đều được thoải mái và sảng khoái. Quá tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ các bạn hãy uh, lấy điện thoại ra quét mã QR hoặc là kéo xuống phần mô tả video và bấm vào đường link để chúng ta được truy cập vào nhóm Zalo và nơi đó thì các bạn sẽ được à, hướng dẫn cách tạo tài khoản chat GPT hoàn toàn miễn phí. Và bên cạnh đó thì tôi sẽ cập nhật kiến thức và cập nhật thường xuyên những cái kiến thức và hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để chúng ta sử dụng chat GPT vào cái sự nghiệp của mình. Vì tương lai kỷ nguyên của AI chat à, AI đã đến rồi. À, những ai mà không biết ứng dụng AI vào cuộc sống thì sẽ trở nên thất nghiệp. Còn những ai mà biết ứng dụng thì sẽ thành công và thành công cực kỳ nhanh chóng và rất là nhàn hạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn và chào các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để mà chúng ta được học hỏi những cái kiến thức về marketing, ờ, về kinh doanh hoàn toàn mới và miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.